Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, mạnh mẽ hơn những gì bạn thấy và thông minh hơn những gì bạn nghĩ. Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh, hãy củng cố niềm tin để làm được những thứ tuyệt vời hơn. Hãy làm việc khi người khác còn đang ngủ, học hỏi khi họ đang tiệc tùng, tiết kiệm khi họ đang phung phí và bạn sẽ sớm có được cuộc sống mà họ vẫn hằng mơ ước. không việc gì phải xin lỗi chỉ vì bạn có tiêu chuẩn cao người thật sự muốn là một phần cuộc sống của bạn sẽ biết cách chạm đến tiêu chuẩn đó sai một lần thì có thể cho là tai nạn nhưng lặp đi lặp lại lỗi sai đó thì chính là sự lựa chọn thất bại không đáng sợ đáng sợ là khi bạn cứ mãi ủ lì một chỗ từ ngày này qua ngày khác và chẳng có gì thay đổi nếu có thể khiến ai đó mỉm cười hãy làm ngay hôm nay thế giới này cần nhiều người như bạn nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ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 đừng nghĩ nhiều về tương lai nó chỉ mang lại sự lo sợ đá có thể mòn huống chi là lòng người thay đổi trước sau cũng là chuyện thường tình ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng quan tâm nhiều đồng nghĩa với làm phiền yêu thương nhiều quá người ta lại không biết trân trọng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 ghen ghét, thù hằn không làm bạn tốt đẹp hơn mà chỉ mang đến cho bạn những cảm xúc tiêu cực. Chính vì thế, hãy cứ vị tha và bao dung nếu bạn có thể. Thẳng thắn cũng phải tùy trường hợp, nên nhớ, lời nói một khi đã thốt ra rồi sẽ không thu lại được nữa. Mọi tình cảm dù là tình yêu hay tình bạn đều dựa trên quan hệ công bằng, nếu chỉ có một bên níu giữ vun vén thì mối quan hệ ấy rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả đừng vì một chút quan tâm mà quá ảo tưởng cái giá phải trả thực sự rất đắt hãy yêu bản thân mình vì chỉ khi bạn biết yêu bản thân thì bạn mới có thể yêu người khác Trên đời này chẳng có ai kiên nhẫn với bạn ngoại trừ gia đình. Thế nên đừng đặt bất kỳ kỳ vọng về ai quá nhiều cả, đau lắm đấy. Hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình.